Wow Nguy hiểm thế Căng vậy Ôi trời ơi này này này cái nút là tôi bắn cũng bị thương rồi đấy knock một máu đi để tao cứu cho cứu rồi nó ở đồi bên kia kìa nó đang ngắm đấy nó ở trong nhà bên hướng trăm lẻ năm á lốc một lốc thằng à, giáp rồi bắn chết luôn đi bắn bắn chết luôn bắn chết luôn đốc hai có thằng sau này lúc thằng ở nhà mà xanh rồi nó không kịp chạy rồi chỗ chỗ chỗ ba có thằng này chạy tới nó nó bờ bên kia nước ừ bờ bên kia nước ừ, có có thằng nó vừa chạy đằng đó ừ đấy con mẹ ờ kêu rồi kêu ở bên ngoài đi vậy Mình cái xe này nghi lắm rồi Ờ Ừ, hay Lốc

おいしいおい。 em ờ, sao em lại chui vào đây này này này anh em đúng là tôi bắn bị thương rồi đấy ถอนมาทางได้ออเ็เ็ออ đây mới phải người này cam nó đi cam nó đi nóc một ở trong nhà kia rồi rồi ok ok đâu còn hướng hướng hướng Wow Nguy hiểm thế Căng vậy Gần, gần số 1 có người trong cái nhà nhà, nhà thơ này này bình tĩnh em hết sức bình tĩnh nhỉ bảo rồi ông được còn một ông kia lên trước khi nó chưa được có nhiều súng nó phải bo ngoài bo nó phải chạy nó phải chạy Thì các bạn lóc một rồi, lóc một rồi, lóc một rồi. Chết chưa, chết chưa? còn, một còn. chết đâu còn một người cứu cứu cứu cứu còn một thằng đâu bắn nút ai cả đừng cứu tôi với còn một thằng ở đâu nhỉ